Tương Khai dần được ừ, hình thành sắp xong rồi rồi tới đây thì mình có thể mình bước qua đây dễ dàng hơn cho nên là mình xuống để cho cái nhà xem mình xuống đây cho cái nhà thấy nha cống của bó vía rồi có đầy đủ ở đây hết rồi thì bây giờ mình à, mình xem máy thôi xem để mình cập nhật thôi này vía với hệ cái cái đây cống nhá miền cống đã bó này miền cống này cũng khá là khá là lớn sâu nữa cả nhà các nhà thấy sâu dưới kia miền cống này cống rồi bó là quá trời luôn công trình này kia xây dựng bên kia bên kia cũng vậy mình đi lên đây xe của mình nó thành màu đỏ luôn rồi thành màu đỏ của màu, màu, màu, màu đất đất đỏ chứ không phải màu đỏ của cái xe đây đã được lắp cống rồi này vì sau này làm hệ thống phòng cháy chữa cháy ở cấp vang rồi nữa đây có và bán rồi thứ hai này anh chị em nào đầu tư thứ hai này thì, thì toàn xin chúc mừng nha à, toàn xin chúc mừng cống rồi quá trời quá đất này từ đầu tiếng từ đầu tiếng ra gần cuối tiếng coi như là gần xong rồi cái nhà mà yêu thích toàn á, thì có thể bấm like chia sẻ và đăng ký kênh cho toàn với ờ, công mua đất thì cứ liên hệ cho toàn theo số điện thoại là 0972 332 894 toàn sẽ cung cấp những lô đất ờ, tại khu nghiệp Vicomex Tân Phú này ờ, ở các tiếng tiếng 2 tiếng 3 tiếng 4 tiếng một cho cả nhà nha bây giờ toàn chạy uh... Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Hello cả nhà Lại là Toàn đây Thì bây giờ Toàn ờ, sẽ bắt đầu từ vị trí này Cái chỗ này là khu nghiệp Thành Phương nha cả nhà Thì cả nhà thấy thì uh, Khung nghiệp Thành Phương hiện tại cũng đang được thi công làm rồi nha các nhà. Vì chỗ này à, là cái à, ngã tư ngã tư à, đi vào khung nghiệp Thành Phương như cả nhà thấy đây. Phía trước này của chúng ta này. Đây các nhà. À, phía trước này của chúng ta khung nghiệp Thành Phương á cũng đã đã được làm này kia rồi. Đã được làm khởi công rồi. Thì uh, phía sau phía, phía sau lưng chiếc xe này của chúng ta thì thì chúng ta cũng có con đường đã làm tức là khu nghiệp thành phương đã làm ở đây là chúng ta thấy không ạ đây đây đây đây đây là khu nghiệp thành phương đã làm cái nhà nó đang đang được làm đang được làm luôn cái nhà thấy ạ thì bây giờ ờ, chúng ta sẽ không quay khu ờ, nghiệp thành phương tức là trong video này chúng ta sẽ không quay cái vào khu nghiệp này cũng không nói vào khu nghiệp này và chúng ta sẽ đi vào thứ hai đây đâu cái đây là đây là con đường mà chúng ta đi vào thứ hai thì bây giờ đi vào thứ hai để cho cả nhà có cái nhìn rõ hơn như cả nhà những uh, video gần đây của mình thì mình làm về tiếng 4 với đường liên xã nhiều thì bây giờ mình sẽ làm cái uh, video của tiếng hai cập nhật ở uh, anh chị em có xem YouTube á, thì cũng cập nhật thì thường các nhà đầu tư đầu tư xong rồi là cũng ít vào đây rất là ít ít ít ít về lại khi nào có mua bán thì mới quay lại thì bây giờ toàn sẽ à, quay cái à, video ở thứ hai này cho cả nhà cùng xem nha thì à, trên đường đi thì trên đường đi cái đường này đường liên xã cũng 32 mét luôn thì trên đường đi này để có cái những cái nguồn đầu tư nào được thì toàn sẽ nói cho cả nhà ví dụ như đây đây ví dụ như đây đây đây là có một cái nguồn đầu tư này đó được follow 5 mét thì chỗ này toàn cũng đã từng quay video rồi toàn toàn có làm một video rồi đó, các nhà thấy ạ à nếu mà chúng ta nhìn xuyên qua gương này thì chúng ta sẽ thấy à, đẹp hơn này đúng không đó, chúng ta sẽ thấy đẹp hơn đó rồi thì đây là đường liên xã 32m đường liên xã này cũng là đường liên xã Tân Hòa nha nó sẽ nối cái khung về Thành Phương với tiếng 2 và ở đây khung về Thành Phương thì nó sẽ, sẽ có nhiều nhiều nhiều cụm khung về Thành Phương ví dụ như chỗ này gọi là uh, cụm uh, khu công nghiệp Tân Tiến 1 tầng thứ hai chỗ này như tầng tầng như chỗ này là tầng tầng tầng, tầng thứ hai ở trên gần thứ một người gọi là tầng thứ một à, mình chết lấy uh, ờ, chết quy vạch ra thì mình thấy hết nha cả nhà mình sẽ thấy rõ ràng hết đó xe uh, cái xe này là để làm công trình cho khu du Thành Phương này Phương là một trong những cái doanh nghiệp mà làm công nghiệp ở ờ, mình ở Bình Phước này khá khá là lớn là một trong những doanh nghiệp mà có tiếng ở tại Bình Phước làm các cụm khu nghiệp cũng như các khu nghiệp chúng ta có thể là di chuyển vào thứ hai đây bây giờ chúng ta đi đi thì con đường này là chúng ta di chuyển vào thứ hai nha thì bây giờ chúng ta để trái này chúng ta đi tháng nữa thì chúng ta sẽ lên tướng một thì tướng một thì mình sẽ làm video sau bây giờ mình vây tướng hai cho cả nhà xem là chúng ta đi thẳng vào chúng ta có hai đường chúng ta đi thẳng vào tướng hai cũng được và chúng ta để trái để chúng ta đi vào tướng hai cũng được bây giờ toàn sẽ chọn cái phương án là đi thẳng nha cả nhà cái phương án đi thẳng à, vào tướng hai thì để xem thử là trong à, ở đây tướng hai này của mình đó, thì đã làm tới đâu rồi xe à, xe ra vào ở đây cũng khá là nhiều xe xe ra vào nhiều ờ, tức là xe cho đất xe làm công trình á. thứ hai cũng khá là nhiều nha nhưng mà thì ở đồng phú mắt đồng phú á, để mà mắt đồng phú triển khai thì tiếng một của tiếng hai bắt buộc phải làm tất cả tất cả các tiếng bắt buộc phải làm chứ không phải là tiếng một tiếng hai mà trong đó tiếng một tiếng hai là làm trước như chỗ kia có cái à, đoạn lúng hay sao xe nó đi nên né xe đi đến đấy thì mình đi hướng bên này chỗ này giống cái cái cái cầu của cái nhà mà đi nhiều quá nó bị sập đây là thứ hai đã được hình thành cống đã được bỏ vào đây cả nhà không biết là mình chỉ xuống chỗ này được không à chỗ này được mà đi lọc nói chung là ok đó đây là thứ hai làm khá khá khá là nhiều các bạn nhà thấy không ạ đây là hình ảnh của thứ hai nha cả nhà đây là hình ảnh thứ hai đang được thi công ở phía trước kia hướng kia là hướng vào khu công nghiệp còn hướng này là hướng là đường DT B41 này tôi quay lại này một xíu này đây hướng này là hướng ra đường DT741 này thì toàn chỉ chạy theo cái hướng này trước đi mình sẽ chạy theo cái hướng này trước cho cả nhà à, xem tiến độ thi công ở đây như thế nào thứ nhất là cống vỉa hè bó vỉa à, bó vỉa tức là làm cống á, đã đã đang đang đang được làm đang được làm phân phân phân phân làng rồi cũng đang đang đang được phân làng lát nữa mình chạy lên trên kia mình mình, mình dừng xe lại mình mình xuống mình vay cho cả nhà thấy đó, mình chạy một đoạn xong mình dừng lại cả nhà thấy nha đây là thứ hai nha thứ hai làm nhanh hơn thứ bốn tại vì nó ngắn hơn ngắn hơn cho nên làm nhanh hơn như vậy thì uh, giá trị bất động sản á, biên độ mà bất động sản á, nó sẽ tăng phi mã tăng nhanh hơn thứ bốn, tăng nhanh hơn nhiều ngay thời điểm ờ, dịch năm ngoái thì uh, hai thấp hơn tiếng 4 nhưng mà đến bây giờ thì tiếng hai giá giá giá trị bất động sản nó cao hơn tiếng 4 nhiều rồi đó mình đi lên kia thử là ra ra ra ra, ra đường từ từ ra lên lên kia là cái đoạn mà nhà nhà nhiều quá cả nhà lên kia là đoạn nhà nhiều quá thẳng lên trên đó đi mình cứ chạy thẳng lên tại vì đưa ra mình đi khám phá nha nguồn đất ở trên nguồn ở trên này thì mình ờ, sẽ cung cấp cho cả nhà sau nguồn đất ở trên này thì mình sẽ cung cấp cho cả nhà sau nha cả nhà cứ ờ, xem cái video này của toàn cái nè xem video ờ, cập nhật tiếng số 2 đã làm tới đâu à, toàn cũng có bay lấy cam với tiếng số 2 nhiều lắm cả nhà đó toàn lục lại những video lấy cam cũ á toàn cập nhật luôn cho cả nhà xem tí số 2 đã được làm như thế này rồi Đó, đã được làm được tới đây rồi cả nhà từ vị trí này mà chúng ta đi uh, ra tia ra đôi tơ tầm khoảng uh, ờ, 500 đến 700 mét nữa là ra ra đường đôi tơ B41 rồi đây là công nhân đang ờ, đang làm này đây là công nhân đang đang làm mấy cái trụ bê tông này mấy cái này mới gọi là là, là bó vía à, trong hệ thống ờ, trong hệ thống cấp ờ, trong hệ thống mà, mà trong hệ thống mà hệ thống làm đường á cống rãnh rồi này kia á đây toàn có bay lay cam chỗ này khá là nhiều này đây là hệ thống cống này còn cái này ờ, phía kia anh chị em công nhân đang đang đổ đan đang đổ đan đan đan đó mình lắp cống lắp cái này còn đây ờ, anh, này thì ờ, bê sách nói chung là, là làm từng công đoạn khá là bài bản nha cả nhà làm từng công đoạn khá khá là bài bản sau này tiếng bố còn vậy thôi sau này tiếng bố còn làm vậy luôn đây là mình đi cập nhật trên cả nhà mình không có giới thiệu đất bất bất động sản nào trên tiếng hai này mình sẽ cung cấp những bất động sản trên tiếng này sau hiện tại thì mình đang đi cập nhật là ờ, quay video cho cả nhà xem tiếng hai như thế nào ai đã đầu tư tiếng hai thì có thể biết được cái uh, tiến độ thi công của tiếng hai này còn ai chưa đầu tư thì có thể có cái nhìn tổng quát của các tiếng cũng như là thứ hai nữa mà mình mình xác định mục đích mục đích của mình đó rồi mình mình mình đưa ra cái mục tiêu là mình mua mua bất động sản mình thông tin thêm tiếng số 2 này thì có lộ gió là 65 mét nha có lộ gió là 65 mét là một trong những cái tiếng mà ngắn nhất lộ giới ở tiếng hai là 65 mét chiều dài của tuyến 2 tổng chiều dài này khoảng 5,6 km và mình xem nữa là khoảng 5,6 hơn. mình nhớ là 5,6 km và mình về mình cập nhật cái ờ, chiều dài sau như ở đây này cái nhà thấy không đã được làm này các anh em công nhân người làm báo vía như này kia người ta đã đã, đã đặt cái xuống rồi đó mình đậu đậu xe chỗ này mình mình mình, mình đi xuống cho cả nhà thờ cả nhà xem mình nhìn đây mình đây mình nhìn cũng thấy này đây mình nhìn cũng thấy này đây là, đây là... đó là cái nhà thấy không có cái ái này có cái ái đổ bê tông này đó là cống cống cống cống thoát nước của, của, thứ hai đó. công trình đang dần được triển khai dần được hình thành sắp xong rồi rồi tới đây thì mình có thể mình bước qua đây dễ dàng hơn cho nên là mình xuống để cho cái nhà xem mình xuống đây cho cái nhà thấy nha cống rồi bó vía rồi có đầy đủ ở đây hết rồi thì bây giờ mình à, mình xem máy thôi xem để mình cập nhật thôi anh này phía về hệ cái cái đây cống nhá miền cống đã bó này miền cống này cũng khá là khá là lớn sâu nữa cả nhà các nhà thấy sâu dưới kia những cống này cống mà bó là quá trời luôn công trình này kia xây dựng bên kia bên kia cũng vậy mình đi lên đây xe của mình nó thành màu đỏ luôn rồi thành màu đỏ của màu màu, màu, màu đất đất đỏ chứ không phải màu đỏ của cái xe ta đã được lắp cống rồi này rồi vì sau này làm hệ thống phòng cháy chữa cháy cấp vang rồi nữa đây có và bán rồi thứ hai này anh chị em nào đầu tư thứ hai này thì, thì toàn xin chúc mừng nha à, toàn xin chúc mừng cống quá trời quá đất này. từ đầu tiếng từ đầu tiếng ra gần cuối tiếng coi như là gần xong rồi cái nhà mà yêu thích toàn á, thì có thể bấm like chia sẻ và đăng ký kênh cho toàn với ờ, công mua đất thì cứ liên hệ cho toàn theo số điện thoại là 0972 332 894 toàn sẽ cung cấp những lô đất ờ, tại khu nghiệp Vicomex Tân Phú này ờ, ở các tiếng tiếng 2 tiếng 3 tiếng bố tiếng một cho cả nhà nha bây giờ toàn chạy ờ, xuống dưới kia thôi ở dưới ờ, gần khu nghiệp Bigamax á hồi trước toàn có cái nguồn ở đó rồi sau này toàn, ờ, toàn toàn toàn đánh cái thời điểm đó toàn đánh giá cái thứ hai không có cao cho nên là không có bán mà cái đó là sai lầm của toàn rồi ra bây giờ tiếng 2 làm còn nhanh hơn tiếng 4 nữa đó, thì bây giờ toàn đi uh, toàn đi qua đây toàn đi qua đây mình chạy xuống dưới kia mình chạy xuống dưới kia xem thử này như thế nào này đang được làm rồi cả nhà đang được lưu này đuôi nhựa thì chè chắc chưa đâu tướng bốn ờ, tướng bốn cũng cũng cũng cũng làm như thế này rồi đó là tướng hai tướng hai tướng bốn sẽ được ừ, gọi là, là thông tiếng đầu tiên có khả năng tiếng hai thông tiếng trước tiếng bốn luôn xe rồi quá trời quá đất này không biết là chạy qua bên kia được không chạy thử chắc được cả nhà tôi nghĩ là được nếu không được thì chúng ta đi dừa luôn <laughs> được này chỗ này được này chỗ này có cái cầu ở sao á chỗ này có cái cầu hiện tại ờ, tiếng 4 tiếng 2 thì dao động chắc tầm khoảng là 360 380 hoặc là là 400 triệu một bánh nhăn theo toàn dự đoán rồi nha cả nhà còn không biết chưa chính xác như thế nào cái xe ờ, đó này của toàn xe bốn chỗ này của toàn đi uh, trên địa hình đồng phố mà đi đi trên địa hình à đường dốc như thế này tính tới bây giờ là tầm khoảng là 2020 tới giờ tính tới bây giờ là uh, gần 2 năm rồi là một trong những uh, người chiến của toàn à, một trong những người chiến của toàn cái xe đá kia mình nó chạy lên chiều nó còn bò như vậy thì không biết xe toàn có chạy lên nói không thôi tạm thời toàn chạy tới đây là được rồi cả nhà biết được cái cái cái tiến độ thi công nó như thế nào là được rồi cả nhà toàn cũng không dám mà hiểm chạy qua kia nữa. nói chung là tiếng hai sắp xong rồi tiếng hai sắp xong rồi à, toàn chạy qua kia toàn chạy không được rồi con quay một vòng nữa coi đây công nhân ở lại này. chạy qua đây thôi coi chỗ này là cái con suối quá này con suối ở đây ở đây công trình người ta làm cho nên nó là um, xe rồi nó đổ đất nhiều đó cho nên là mình sẽ quay video dọc cái các tiếng như thế này nhưng mà cả nhà cùng xem thôi cập nhật cái nhà đôi cái nhà biết nha chứ còn uh, bác còn bác đồng sáng ở đây thì nó, phía xa xa gần khu nghiệp thì là nó đã có có nguồn của toàn toàn cũng có làm sau dịch đó sau dịch là tức là, là năm ngoái đó. năm ngoái đó, xong rồi tới bây giờ thứ hai toàn năm ngoái toàn đánh giá không cao cho nên là toàn không có làm nhiều nhưng mà bây giờ như thế này thì toàn sẽ tìm nguồn lại cho cả nhà cả nhà mua thì cứ liên hệ cho toàn nhé số điện thoại là 0972 332 894 còn cả nhà có thế này không biết đi được hay không đây nãy đi vô chỗ nào vậy trời lộn đường toàn đi lộn đường rồi thôi cả nhà xem thấy hay thì nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh cho toàn nha để toàn xem lại cái chỗ mà toàn đi như thế nào chứ toàn đi lộn chỗ này rồi à, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau và cả nhà xem thấy hay hẹn nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh cho Tần xin chào và hẹn gặp lại ạ